Xin chào các bạn, tôi tên là Đào Nguyễn, tôi hiện tại là chuyên gia cố vấn về đầu tư tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh phân khúc nhà phố căn hộ cao cấp cũng như là bất động sản thương mại. Hôm nay tôi làm cái video này để muốn chia sẻ với các bạn à, 5 cái tuyệt chiêu mình có thể áp dụng khi mà mình à, trả giá để mình mua nhà không có bị hớ ha. Thực ra là khi các bạn mà đi à, đầu tư mà bạn đã sau khi đã tìm hiểu về pháp lý hay là định giá căn nhà rồi à, tất cả mình nắm được cái giá rồi thì cái bước quan trọng đó là bạn phải đàm phán để làm sao rằng là à, chủ nhà họ sẽ đồng ý với cái mức giá mà mình đưa ra hoặc là họ sẽ bớt cho mình với cái giá mà là tốt nhất tại vì nguyên tắc khi mà bạn đi đầu tư hoặc là bạn mà mua để ở hay là bất cứ việc gì á, thì bạn cũng phải là tìm những cái căn nhà mua dưới cái giá của thị trường à, nếu mà có thể tốt là 10 tới 20 phần trăm thì lúc nào bạn mua nó cũng an toàn hết bạn đừng có bao giờ nghĩ rằng là mình cứ mua cái giá của thị trường và mong rằng là nó sẽ à, tăng lên ha nếu trong cái thị trường giá lên thì cái đó thì là ok nhưng mà trong cái thị trường giá xuống thì cái việc mà là bạn không biết là giá nó có sẽ có giảm thêm hay không việc mình sẽ mua ở cái nó thấp hơn ở cái giá thị trường ở ngay thời điểm đó thì dù nó có giảm xuống thì mình sẽ không bị thiệt hại nhiều nhưng mà nó không giảm nó tăng lên thì mình sẽ có lợi nhiều hơn ha tôi muốn chia sẻ với các bạn năm cái tuyệt chiêu đó nói chung là cũng đơn giản thôi cái thứ nhất là bạn à, sẽ ờ, tìm hiểu à, người người bán khi mà trước khi mà bạn đi đàm phán thì bạn phải tìm hiểu được à, người bán họ là ai họ ờ, đang cần bán vì lý do gì họ bán cái căn nhà đó ha thì ờ, qua cái việc mà tìm hiểu qua những cái thông tin ở hàng xóm hay là tất cả những cái thông tin từ môi giới hoặc là khi mà bạn gặp mà họ trực tiếp bạn có thể có những cái câu hỏi để bạn tìm hiểu ha lý do thực ra là nhiều người họ bán vì nhiều lý do mà những cái lý do bất lợi cho họ thì mình sẽ dựa vào cái lý do đó để mình có thể là à, bớt cái giá theo như mình mong muốn ví dụ họ bán để họ ờ, đi À, định cư gấp ha hoặc họ họ chuyển nhà gấp vì lý do gì đó hoặc họ phải trả lãi vay ngân hàng Ờ, nếu mà không thì họ sẽ bị ờ, vấn đề về ngân hàng thì cái đó ờ, mình có thể là mình dựa vào cái lý do đó mình biết rồi nhưng mà mình không nói ra nhưng mà mình sẽ dùng cái cách là mình sẽ offer cái cái điều kiện ví dụ bây giờ anh có thể bớt cho tôi 5 10 phần trăm hay là 20 phần trăm gì đó thì tôi sẽ thay vì phải cái giao dịch này thường là nó sẽ trong vòng một tháng nhưng mà tôi sẽ trả tiền ngay cho anh trong vòng là một tuần chẳng hạn hay hai tuần thì họ khi mà họ cần tiền họ cần bán gấp thì ví dụ cái cái tiền đó nó có thể là giảm bớt nhưng mà họ có cái đồng tiền là họ xoay cái công việc của họ họ sẵn sàng bớt giá thì đó là cái chiêu thứ nhất là bạn phải tìm hiểu người bán ha lý do tại sao họ bán căn nhà đó rồi ờ, cái thứ hai đó là bạn phải tìm ra cái lỗi của cái bất động sản bạn mua à, cho dù ờ, khi mà bạn rất là ưng ý cái bất động sản đó bạn rất là muốn mua nhưng bạn đừng bao giờ thể hiện cái điều đó ra tại vì nếu mà bạn thể hiện cái điều mà ha thích vui thích mà ham uh, cái bất động sản đó quá thì bạn khó lòng mà yêu cầu uh, chủ nhà họ bớt giá cho bạn được bạn uh, sẽ dùng những cái lỗi bạn tìm ra những cái lỗi để bạn có thể là uh, dựa vào những cái lỗi đó để chê mà mong muốn là sẽ được người ta sẽ giảm giá cái uh, bất động sản đó cho mình ha ví dụ như cái lỗi giống như là nhà bị dột hay là bị thấm hay là uh, cửa sổ nó bị uh, hỏng chút ít thay có những cái lỗi nhỏ thôi vợ đối với bạn bạn có thể là thay ha uh, nó không bao nhiêu tiền cả nhưng bạn có thể dùng cái lỗi đó để bạn yêu cầu được hạ giá hoặc có những cái lỗi khác ví dụ như là uh, hệ thống điện hệ thống nước hay là những cái ờ, tình trạng mà xung quanh căn nhà đó ví dụ như là ờ, nó hay bị kẹt xe hay là cái đó nó có bị ngập chẳng hạn thì bạn cũng thể là nêu ra và bạn yêu cầu được giảm giá à, do đó là bạn phải tìm được cái lỗi của cái căn nhà rồi cái chiêu thứ ba đó là bạn sẽ tìm ra những cái lỗi mà ở ngoại cảnh ha, à, tác động tới căn nhà ví dụ như là à, lỗi về phong thủy ví dụ cái vị trí của cái căn nhà đó nó nằm ở ngay ngã ba đường chẳng hạn thì cái đó cũng phải giảm giá thường là bị lỗi phong thủy đó à, có một cái lỗi phong thủy nào thì cái giá của nó bao giờ cũng thấp hơn thị trường 10 tới 30 phần trăm bạn có thể là nếu bạn không rành bạn có thể là nhờ những cái thầy phong thủy à, đi cùng để tìm ra những cái lỗi đó để mà bạn yêu cầu được giảm giá cái thứ hai nữa rằng là uh, có những cái lỗi khác ví dụ như hoặc là khi mà bạn đi đầu tư thì bạn uh, cái đó nó không có ảnh hưởng gì tới bạn ví dụ bạn ở đang ở thành phố bạn làm việc ở thành phố nhưng mà bạn đầu tư ở các quận huyện khác ha ví dụ hoặc là bạn đầu tư ở quận 9 thì bạn có thể là ở ờ, vì cái lý do này xa quá tôi đi làm nó nó xa hoặc là đường đi xe rất là nhiều container nó rất là À, nguy hiểm chẳng hạn bạn có thể nêu những cái lý do đó ra và là à, mong được cái giảm giá ha đó thì à, đâu đó nếu mà họ đang cần bán gấp thì họ cũng sẽ à, có thể là họ sẽ giảm giá cho bạn rồi cái tuyệt chiêu thứ tư đó là cái thương lượng thời gian thanh toán ha nếu mà à, mình biết nếu mà cái thời gian à, họ ca đang cần gấp à, đang cần tiền gấp thì mình cũng có thể là dựa vào cái đó để mình bớt cái, cái giá nhà hoặc là nếu mà họ ờ, người bán họ không cần tiền gấp à, thì mình cũng có thể là xin kéo dài cái thời hạn thanh toán để mình có thể là à, có thời gian mình đăng báo mình đăng quảng cáo để mình bán lại cái sản phẩm đó ví dụ như vậy à, thì à, đó là cũng một cái chiêu thay vì mình xin tất cả mọi thứ không giảm được thì mình xin kéo dài à, giãn cái cái à, thời gian thanh toán ra để mình có nhiều cái à, lợi ích hơn ha rồi chiêu thứ năm đó là cái sự đồng cảm ví dụ là khi mà bạn à, nói chuyện với khách hàng à, bạn sẽ nói những cái điều mà là có thể là ờ, tạo cái đồng cảm của khách hàng ví dụ là tôi ở quê vào tôi cũng mà lại mua căn nhà đầu tiên ha rồi dành dụm bao nhiêu tiền hả để mua cho con có thể là à, con có chỗ ở chẳng hạn nói chung là mình nơi nêu những cái khó khăn của mình à, có thể là đâu đó à, họ cũng ở từng ở trong cái hoàn cảnh đó họ sẽ thấy à, họ muốn giúp đỡ ha thì họ sẽ giảm giá cho mình ha nói chung là à, cái tâm lý chiêu mà tâm lý trong bán hàng đó, nó rất là à, hay nhưng mà bạn phải biết áp dụng cho nó thật là khéo và tinh tế à, nếu mà đạt được cái à, sự mà thông cảm của người bán ha và ha cả hai bên đều cảm thấy là à, vui về cái việc mà có thể là giúp đỡ chia sẻ lẫn nhau đó là bạn đã thành công trong cái việc mà đàm phán à, có được cái kết quả tốt trong à, khi mà mua à, bất động sản thì bạn đã thành công à, đó là một vài cái tiêu ờ, mà tôi muốn chia sẻ với các bạn để khi bạn à, đi à, mua bất động sản thì bạn có thể là áp dụng à, đâu đó cũng có thể giúp bạn cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của tôi để nhận được cái video sớm nhất thì bạn hãy subscribe cái kênh youtube của tôi ha và nhấn vào cái hình cái chuông bạn sẽ nhận ngay khi mà video của tôi đăng lên cảm ơn các bạn xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo